Hải sẽ giới thiệu dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì bếp này có hiệu là Paloma đây model của nó là N36KB đây là nội thất của bếp đây bếp này còn rất là đẹp tính năng thì trước khi mà thử những cái tính năng của dòng bếp này thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp có những chức năng an toàn cơ bản khác thì đây là những dòng bếp mà nó có chức năng an toàn cơ bản thì cái tính năng an toàn của bạn đó là khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này giống như cái ờ, đầu mỏ hàng nè còn cái khóa ga mà khi nước cạn nồi á, thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga lại có một số bếp thì nó sẽ thêm cái nút 3 giây này nè đây có cái nút 3 giây này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 thì bếp nó sẽ không có bị khống chế nhiệt độ ở bếp bên trái này nữa nè thì khi mà các bạn không sử dụng nữa thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường có một số bếp thì nó có cái nút 3 giây á, thì tôi shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây đó thì các bạn sử dụng cũng như là cái nút 3 giây để giữ để nó sáng đèn lên trong vòng 3 giây thì nó sẽ kích hoạt que cảm biến đó lên khi không sử dụng nữa thì mình sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi và đây là một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản mà shop đang có và phía trên này cũng có một số bếp đây thì à, shop sẽ lấy một à, số bếp có những cái chức năng à, như nhau để cho các bạn và có cái giá tùy theo mức giá để các bạn dễ dàng lựa chọn các bạn nào mà đã ưng ý với cái dòng bếp mà các bạn muốn mua và kèm theo cái giá thì các bạn có thể chụp lại vị trí màn hình ngay con đó thì các bạn có thể gửi cái hình đó và kèm với cái số số series này ở phía dưới này nè trên cái hình web đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem số thứ tự bếp chi này mặt men chống xước giá 1 triệu 7 nè tiếp theo Rinnai bếp này được sản xuất vào năm 2017 cũng đã được gắn công tắc rang thì bếp này giá nó chỉ có một triệu rưỡi thôi do cái mặt trước này nó bị ố đây và trên nắp này nó có một vài chỗ cấn nên shop sẽ đưa ra một cái giá thấp này để cho các bạn dễ dàng lựa chọn số 4 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước giá 2 triệu thì bếp này shop sẽ tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng cũng đã được gắn công tắc rang sẽ gắn công tắc rang thêm vào đây cũng có mặt màng chống xước á bếp 1 triệu 6 số 5 đã được gắn công tắc rang nè cái nút này nó thiếu thì à, shop sẽ lấy gắn vào thao à, shop chưa có gắn vào thôi các bạn lấy thì shop sẽ gắn đầy đủ hoàn chỉnh đồ số 7 Paloma nút nhấn có mặt men chống xước giá 2 triệu tư tiếp theo số 8 giá 1 triệu tư bếp này có mặt sơn tĩnh điện số 9 Rinnai bếp này còn rất là đẹp nè đẹp. giá 3 triệu 2 số 10 mặt men chống xước giá 2 triệu số 11 giá 2 triệu 2 cũng có mặt men chống xước thì tiếp theo tôi cũng sẽ đến với một số dòng bếp kính full chức năng ở số 15 mặt kính cường lực kiềng nắp che đầu chia lửa và cả nắp khói đều là inox thì nó có những cái chức năng nấu như là nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nấu chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt hâm và nhốt 3 giây cho bếp bên phải này còn bếp nướng thì nó sẽ có hẹn giờ nướng nướng một tầng lửa thì bếp này nó nằm ở cái mức giá là 4 triệu rưỡi <coughs> tiếp theo ở vị trí số 16 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt kính viền inox thì bếp này nó cũng có những cái chức năng nấu nướng như những dòng bếp full chức năng khác nhưng có thể là một số bếp nó sẽ thay đổi cái vị trí này thôi chứ những chức năng nó cũng y như nhau thôi cái vị trí của bếp bên à, này bên trái thì nó sẽ thay đổi qua bếp bên phải và bếp bên phải sẽ thay về bếp bên trái ở bếp nướng cho bếp này thì nó sẽ có cái chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm đây nút này đây là nút điều chỉnh ngọn lửa theo cái chế độ nướng loại thực phẩm đó nút ở phía dưới này là nút điều chỉnh ngọn lửa theo thủ công cộng trừ là để tăng giảm cái thời gian nướng thì đối với dòng bếp này nó phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp tiếp theo <coughs> số thứ tự là số 17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 tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp âm thì đây là dòng bếp âm à, Rinnai mặt kính cường lực mặt kính tràn viền màu đen thì nó cũng có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp khác ừ. tiếp theo số 18 đây là hàng trưng bày mặt men chống xước tiếp theo nữa đây là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước mặt men chống xước đây ừ. bếp này chỉ dùng lướt thôi thì đến với một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số một số dòng à, bếp từ âm shop vẫn chưa có vệ sinh nên sẽ đưa ra một cái mức giá rất là phù hợp thì bạn nào muốn à, vệ sinh thì mình sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vô thì tất cả những dòng bếp từ á, nó có cái công suất nấu trên 2.000W thì nó sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể sử dụng điện lưới 220 của mình ở nhà còn những dòng bếp từ mà nó có công suất dưới 2000W thì bắt buộc ta phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp có công suất cao hơn hoặc là tương đương còn về dây dẫn thì nó sử dụng cái loại dây dẫn từ 4 đến 7 chấm để đảm bảo được an toàn cho cái công suất nấu của nó thì tất cả những dòng bếp từ có bảo hành và trước khi ờ, giao bếp thì shop cũng sẽ làm một cái clip test những cái chức năng của bếp đó để cho các bạn xem thì để trở lại với video lớp 9 ngày hôm nay thì tôi sẽ test chức năng của bếp ga này Paloma N36 KB để giao cho khách giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái chức năng của nó bếp này có mặt men chấm xước này đây là cái mức giá của bếp này đây giá triệu tám đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 thường xuyên bị tắt lửa nó rất là bất tiện thì shop cũng có gắn thêm một cái loại công tắc rang để khắc phục cái vấn đề đó thì bạn nào có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được thì đối với bếp này shop đã gắn công tắc rang rồi nè thì các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái này thì bếp nó sẽ tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến lên đây khi tôi bật qua thì ngọn lửa nó tự động luôn cháy lớn lên nè khi các bạn mà không sử dụng nữa thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái bên phải này để tắt tính năng rang đó đi bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường thì đây khi mà tôi gạt về thì tự động ngọn lửa nó đã giảm nhỏ lại nè khi mà nhiệt độ đạt đến à, hai trăm rưỡi ở cái que cảm biến này thì nó sẽ tự động khóa ga còn có một số bếp thì nó có thêm cái nút 3 giây á thì nó cũng chỉ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến ở phía bên cái nút 3 giây đó lên đến 300 độ thôi thì nó sẽ khóa ga cũng rất là bất tiện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 thì bây giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc này để các bạn cùng theo dõi thì về pin sạc á, tôi chỉ sử dụng có một pin thôi nên nó không đủ độ dài với cái hộp pin thì tôi có kèm thêm một cái lò xo nè thì khi mà nhận bếp về á, các bạn sẽ móc một đầu của cái lò xo và tôi cũng đã cày hở cái chân ra vào cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng này để nó tiếp xúc được với cực dương đầu còn lại của lò xo thì các bạn sẽ cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin để nó tiếp xúc lại với nhau